xin chào anh Hoàng, em rất vui được uh, sự hân hạnh của anh có mặt trong uh, buổi nói chuyện hôm nay với Rick. Uh, ờ, cộng đồng crypto nói chung và anh em trader nói riêng uh, đã biết anh với nickname là LS, một người uh, rất là tâm huyết và tôn trọng nghề trader. Thì nhận một nhận định ở thị trường của anh trên Facebook có thể nhận được sự nhận, nhận được like và share khủng. Uh, có điều vẫn không bằng một top ảnh của Becky <laughs> à, Hãy cùng bắt đầu với một uh, intro đập chất LS à, Nhận định ngắn gọn của anh về thị trường crypto giai đoạn từ giờ đến trước Tết năm 2020 à, Kinh nghiệm, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về uh, à, trader, nghề trader à, Thực ra thì, à, à, xin chào mọi người, à, mình là Linh Như bạn à, em chị xinh đẹp có giới thiệu thì à, thực ra thì mình cũng là một người à, trader cũng như là tham gia đầu tư vào thị trường crypto cũng như là blockchain nói chung thôi thì à, rất là may mắn được uh, cộng đồng ủng hộ cũng như là là yêu quý thì uh, đối với mình thì uh, cái nghề trader uh, nó nó là một nghề nó, nó đối với mình nó là một cái duyên thực ra mình uh, background mình là kinh tế nhưng mà uh, trong trước khi từ khi ra trường mình học mình làm rồi nó không liên quan gì đến cái vấn đề trader cả nhưng mà vô tình cái cái cái, cái, nghề này nó, nó nó đến với mình một cách rất tự nhiên À, từ 2016 thì à, đối với mình nhận định à, trong Tết thì hiện tại mình có hai mốc Tết là Tết dương lịch và Tết âm lịch thì thực ra trong phần chơi đặc biệt là chơi về crypto thì nó nó rất là khó để đoán về mốc thời gian mình chỉ biết rằng là hiện tại cái giá Bitcoin nó khoảng độ đâu đó khoảng độ 8.000 thì mình nghĩ rằng trong giai đoạn hai hai cái Tết kia thì nó sẽ có giá cao hơn còn cái quá trình nó đi lên đi xuống thì nó sẽ tùy thuộc vào thị trường có thể nó chỉ đi xuống xong rồi nó sẽ đi lên nhưng mà mình nghĩ là có cái khả năng rất là cao rằng là đến tết thì cái cái cái, cái giá nó sẽ cao hơn cái mức hiện tại đó là cái nhận định chung của mình còn thực ra nếu mà để chia sẻ sâu hơn về, về chơi thì lát nữa có lẽ mình chia sẻ sâu hơn về cách mình nghĩ về chơi để mọi người hiểu cái chơi nó như thế nào chứ đa phần mọi người chúng ta đang đang không hình dung lại cái chơi à, trade nó, nó nó đúng và nó rõ ràng à, dạ à, có cần thiết nếu ta xem chơi là một nghề Ờ, cần một bộ phận kỹ năng và kiến thức chuyên môn nào không? Ờ, chắc chắn, chắc chắn rồi Vì mình chắc chắn mình nghĩ rằng là chơi không phải là mình nhận định mà ở thế giới họ cũng công nhận là chơi là một, một, một nghề Và đấy là một nghề giống như tất cả các nghề, giống như một nghề chúng ta là uh, là một kỹ sư, một giáo viên hay là một uh, người môi giới uh, bất động sản thì nó cũng là một nghề vậy thì uh, trader mình nghĩ nó là một nghề và cả thế giới họ công nhận giống như là ở, ở phố Wall chẳng hạn cả một con phố tài chính đấy họ tất cả đa phần họ họ có thể là chơi theo dạng mà ngắn hạn dài hạn hoặc là đầu tư thì nhưng mà họ vẫn là một người chơi đơn thì uh, mình theo mình nghĩ là đó là một cái nghề là kiến thức và chúng ta nên có một cái nhìn nhận và cũng như là một cách uh, uh, quan điểm của mình về cái đối với cái cái, cái nghiệp nghề trader này để chúng ta nếu chúng ta muốn tham gia thì chúng ta phải đầu tư nghiêm túc như là một nghề khác chứ không phải là một cái cách nhìn nhận như nó là một cái uh, cách đánh bạc hay là một cái trò game money ở trên ở trên thị trường. Yeah. Dạ. À, từ trải nghiệm của anh thì cái nhìn từ người ngoài, bạn bè về gia đình, về trader thì nó như thế nào? À, thực ra thì uh, xung quanh mình, gia đình mình thì làm về blockchain, uh, có ba anh em thì cả ba anh em đều có làm việc liên quan đến blockchain. Uh, tuy nhiên rằng là trong gia đình mình cũng như bạn bè mình từ đại học từ của còn bé bây giờ thì chỉ có duy nhất mình là theo cái nghề trader này và thực sự thì mọi người cũng không hiểu thực sự bản thân người gia đình mình cũng không hiểu à, họ chỉ biết rằng là mình là một người ờ, nhìn những cái biểu đồ trên máy tính và bấm những con số rồi uh, ra tiền vậy thôi chứ họ cũng không không không, không thực sự là hiểu là nó là như thế nào nhưng mà à, may mắn rằng mình biết rằng là bạn bè cũng như là gia đình mình là rất hiểu cái cái cái nghề của mình và họ coi đó một cái nghề và mình lựa chọn cái cái nghề đó thì à, gia đình cũng rất ủng hộ cái điều đó Ờ, anh đã giải thích uh, với bố mẹ mình về Bitcoin và blockchain như thế nào? Uh, rất may mắn ấy, mình có nói ở đầu câu chuyện là rất may mắn là bởi vì các bạn là uh, bản thân mình trong gia đình mình thì có ba anh em trai thì ba anh em đều có làm việc liên quan đến blockchain uh, crypto thì uh, từ những ngày đầu khi mà mình uh, có làm cái ngành này ấy, thì uh, mình có hay tổ chức các sự kiện hội thảo có các, các buổi make up nhỏ chuyên đề về tìm hiểu blockchain cho những người mới thì mình cũng có mời bố mẹ mình và bố mẹ mình cũng rất là nhiệt tình trong việc tham gia những cái buổi đấy để biết thứ nhất là để biết xem con trai mình làm những cái gì à, thứ hai nữa là để cũng hiểu hơn cái công việc của con mình nó làm thì bố mẹ mình có đến tham gia thì ờ, cũng qua những buổi đấy bố mẹ mình cũng là một người ở trong cái ờ, khán trường cái khán phòng đó cũng nghe như tất cả những người mới tham gia thị trường thôi thì bố mẹ mình hiểu câu chuyện đó và hàng ngày khi anh các em mình ngồi nói chuyện với nhau về công việc thì bố mẹ mình cũng hiểu nên là dần dần thì ờ, mình nghĩ là đến bây giờ thì bố mẹ mình rất hiểu cái cái đốt truyền nó là gì và bản thân mẹ cũng nhiều khi cũng uh, làm người ờ, thấy mình con trai mình là một người trader và người tham gia thị trường bảo ờ nếu vậy thì đầu tư cho bố mẹ cái này cái kia đi thì mình, cái đấy là cái mình giúp cho bố mẹ mình hiểu hơn À, dạ. à, có một bộ phận anh em ngoài kia mới nghe đến uh, trader crypto, phát sinh và mới tham gia vì sức hút từ các từ các kèo hay uh, lãi hàng ngày từ các group uh, đâu là những sai lầm để họ dễ mắc phải nhất à, thực sự thì thị trường uh, crypto cũng như là thị trường uh, tài chính khác mình nghĩ rằng là nó đều trải qua những cái quá trình giống nhau nó từ cái giai đoạn uh, sơ khai cho đến giai đoạn uh, phát bão hòa rồi phát triển thì uh, cái uh, crypto sinh nó cũng là một cái công cụ tài chính giống như ở tất cả các thị trường tài chính khác thì sớm muộn nó cũng sẽ phổ biến và sớm muộn nó cũng sẽ thực hiện hành à, tuy nhiên rằng là ở bất kỳ một cái giai đoạn nào của thị trường tài chính thì cái đoạn mới là giai đoạn mà cái người đầu tư dễ gặp sai lầm nhất và cái sai lầm này nó cũng sẽ xảy ra mình nghĩ rằng là nó xảy ra uh, lặp đi lặp lại giống nhau các thị trường đấy là vấn đề về chúng ta về cái việc mà ờ, nhà đầu tư sẽ rất là thiếu kiến thức do là nó mới à, nên họ sẽ ra những quyết định đầu tư mang tính cảm tính nhiều hơn là tính định lượng nên là dễ mắc sai lầm và đặc biệt ở trong cái uh, crypto phái sinh thì uh, cái sức hấp dẫn của nó lớn hơn nhiều bởi vì căn bản là chúng ta sẽ có những đòn bẩy có những cái uh, công cụ tài chính hỗ trợ trong cái việc là Ờ, số vốn của ta tăng lên rất nhiều tuy nhiên kèm theo đó là cái rủi ro về mất tiền cũng tăng lên cấp số nhân nên ờ, theo mình mình khuyên đối với lại những cái bạn mà ờ, mới tham gia thị trường đặc biệt thị trường tài chính à, thị trường crypto nói chung hay thị trường nói riêng hay thị trường tài chính nói chung thì nên ừ, hiểu cái rủi ro trước tiên hơn là nhìn thấy nên là nhìn thấy cơ hội bởi vì các bạn là ừ, thực ra về cái cái nghiệp tài chính là nó, nó nó liên quan đến vấn đề rủi ro nên là chúng ta phải hiểu cái rủi ro trước tiên thì sau đó chúng ta hãy nhìn đến cái cơ hội ờ, đa phần mọi người đều nhìn thấy cơ hội rồi lao vào thị trường chứ không phải nhìn thấy cái rủi ro và chúng ta nghĩ cái rủi ro chúng ta có kiểm soát được hay không nhưng không kiểm soát được khi chúng ta kiểm soát rủi ro chúng ta mới nên lao vào thị trường thì đó là cái cái cái mình nghĩ ờ, rủi ro lớn nhất của những người mới vào là họ chính luôn nhìn thấy cái lợi nhuận và cái lợi nhuận đó thì thực sự là đúng là nó có thật nhưng nó chỉ dành cho một số cực kỳ ít ở thị trường chứ không phải dành cho số đông do đó là chúng ta đang đang đánh chúng ta nghĩ rằng chúng ta vượt có khoảng 100 người thì chỉ khoảng nghĩ chỉ khoảng 5 người có thể ăn được cái cái, cái tỷ số lợi nhuận như vậy thôi vậy thì chúng ta có tự tin rằng chúng ta có thể vượt qua được 95 người còn lại không thì chúng ta trở thành là 5 người trong top 100 người không thì đấy là cái mà mọi người phải thực sự là là bản bản lĩnh và thực sự là có nhìn nhận đúng cái, cái, cái, chúng ta đỡ tránh mình mất tiền đó là cái, Dạ, à, trong 24 giờ uh, Rider chắc hẳn nhiều anh em ngoài kia uh, cũng có nhiều thắc mắc như em hiện tại là anh anh gì mà Rider lại chọn như thế và một trong một ngày là việc bình thường của anh thì anh thường như thế nào? Ờ, cái thực ra thì đúng là mọi người cũng rất tò mò về cái cuộc sống của mình hàng ngày thì uh, thực ra thì uh, cuộc sống hàng, hàng ngày của mình cũng giống như mọi, mọi người thôi Ờ, nó, nó khác hơn đối với những người chơi mới là ở chỗ là mình thì cũng đa phần mình khẳng định là đa phần là chỉ hơn 90 phần trăm những người mà đã liên quan đến tài chính liên quan đến crypto thì thường là ngủ rất muộn chắc chắn là như thế khoảng hai ba giờ sáng thậm chí là bốn năm giờ sáng ngủ thì mình cũng cũng là như vậy mình à, thức rất là khuya sau đó thì buổi sáng của mình thì thường thường thức dậy rất là muộn đa phần là kết hợp buổi trưa và buổi sáng là một à, trước kia thì mình có điều hành một vài công ty thì uh, mình cũng có sau đó thì ờ, mình đa phần mình điều hành qua qua mạng là tài chính uh, mình có đến công ty để giải quyết một số vấn đề sau đấy thì mình cũng tụ tập bạn bè và mình cà phê uh, nói chuyện về thị trường nói chuyện về cái ngành này của mình về cái tìm các cơ hội làm ăn uh, tuy nhiên rằng là mọi người nghĩ rằng là mình là người chơi uh, thường xuyên hay chuyên nghiệp thì mình phải ngồi máy tính liên tục chứ đấy là không phải uh, bởi vì uh, mình mà nếu mà mình liên tục mình nhìn vào đồ thị mình liên tục nhìn vào cái thị trường thì mình sẽ bị ờ, cuốn theo thị trường và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định uh, mua bán của mình thì mình cố gắng làm sao để tách cái uh, cái thời gian nào mình dành cho cái nghề chơi cái thời gian chơi và cái thời gian nào mình dành cho cái cuộc sống xã hội ở ngoài để cho nó cân bằng giữa tâm lý của mình cho nó ổn định hơn thì đấy cũng là một cái cái nghĩ mình là cái bí quyết để dành cho những người nào mới tham gia thị trường bởi vì đa phần những người mới tham gia vào chơi thì họ sẽ bị mắc một cái uh, tâm lý là bị nghiện chơi nghiện nhìn đồ thị và cái việc đó nó không hề tốt một chút nào thì uh, mình cũng sinh hoạt bình thường như tất cả mọi người thôi cũng không có gì khác cả tuy nhiên là mình uh, dành thời gian mình quy định rõ ràng là thời gian nào mình ngồi máy tính mình chơi thời gian nào mình dành cho cuộc sống ở ngoài thời gian nào mình có đi tập thể dục rồi mình dành cho cuộc sống gia đình đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ cho mọi người thì nếu mà có một cái uh, uh, dịp may ở đó mình sẽ làm một cái vlog chẳng hạn mình sẽ nói về cái cuộc sống về 24 giờ của một người trader ở Việt Nam như thế nào và bản thân mình như thế nào à, dạ. so với việc cô em bé thì việc trader có áp lực hơn hay không ạ? À, để giải tỏa anh thường làm như thế nào? Anh thường làm gì? Ờ, chắc chắn, chắc chắn. Thực sự thì uh, cái nghề chơi thì nó nó rất là stress rồi thì uh, sau khi à, có gia đình đặc biệt là sau khi có em bé uh, được vài tháng thì uh, mình cũng như bao ông bố khác thôi cũng bị vấn đề về gia đình bị stress bởi căn bản là nuôi một đứa con nó vô cùng là khó nó khó ở bề mặt uh, mình chăm sóc như thế nào rồi mặt tâm lý của hai vợ chồng như thế nào thì mình cũng bị cái cảm giác như thế những lúc mà buổi tối mình ngồi mình tập trung bởi vì căn bản cái nghề chơi nó nó rất là uh, sức ép mà mình tập trung mình tính toán mình tập trung mình phân tích thì đột nhiên con khóc chẳng hạn thì lúc ấy ức chế vô cùng à, dỗ mãi cũng không không không không, ờ, không nín chẳng hạn đúng rồi mình phân tâm rất là nhiều thì cái đấy là cái mà mình nghĩ rằng là chắc chắn nó phải ảnh hưởng đến đến bản thân mình thì uh, thực ra thì uh, mình chuẩn bị tâm lý ở cái điều đó rồi nên là ở trong cái giai đoạn mà trước đây khi mà trước khi có bé thì mình thường các cái mục tiêu chơi là ngắn trong daily trong ngày ở ngày nhất ngày hai thôi nhưng mà khi có bé thì mình biết rằng cái thời gian mình sẽ không thể nào nhiều như ngày xưa thì nên mình lựa chọn cái cái cái mục tiêu chơi nó dài hơn thì như thế mình ít phải bị phân tâm đối với lại thị trường mình không phải theo dõi nhiều thị trường thì đấy là cách của mình xử lý trong cái việc stress cái này thì cá mình nghĩ rằng là ở bất kỳ một người trader nào cũng có bị mắc phải mỗi người sẽ có một hoàn cảnh ở về gia đình về em bé về công việc tất cả mọi thứ nhưng mà chúng ta phải tìm cách mà để khắc phục cái điều đó chứ không chúng ta cũng không nên uh, uh, giữ nguyên cái ví, ví dụ như chẳng hạn như chúng ta trước đây chúng ta độc thân chúng ta trader nó khác nhưng chúng ta cũng lập gia đình lập trader khác chúng ta có gia đình phải nuôi chúng ta có ông bà bố mẹ phải chăm sóc thì nó khác hoàn toàn với lại người độc thân trader thì đấy là cách mà mình nghĩ rằng là mỗi người sẽ phải tự điều tiết bản thân mình cho nó phù hợp với công việc của mình à, bây giờ em có một cái mini game nhỏ thì anh tham gia cùng chương trình được không ạ ok Ờ, em có một chiếc hộp trong đây uh, có những cái lá lá thăm thì anh uh, sẽ bốc thăm tức là mình bốc thăm này là mình trả lời câu hỏi hay là bốc thăm thông thường trả lời câu hỏi dạ mình đọc luôn à vâng cái gì khó thực đấy à cái này cũng bình thường <laughs> ở trong này nó có một cái đe là nhìn vào camera và nói ông nào bán biết dưới 9k và tự vào mặt đây ờ, nhìn ra thì uh, ok cái câu nói này là cái câu nói ờ, nói lại một người rất nổi tiếng trong thị trường là CJ nhưng mà ông ấy nói là 10k thì bây giờ cô mình nói 9k cũng được nếu mà sai thì ông ấy sai trước mình sai sau <laughs> ok à, nếu như ông nào mà bán bitcoin ở dưới cái giá 9k thì nên tự vả mặt mình đi nghĩ đi như vậy okay. à, anh phải góp thêm một lát hấp nữa một lát nữa chứ cái này thì một cái nữa đổi đâu <laughs>